có hai tia cho cái lưu thia cho cái gió nhờ trâu tia nó mùa ta trâu cô xưa You. chỉ tròn